cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con con thấy cũng không có trở ngại gì lắm chỉ là lúc đầu á thì anh quyền cũng hơi sợ con uh, tiểu thư á nên là mỗi lần đi ăn về đường á là anh quyền sẽ hỏi là em có ăn được không hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh anh anh quyền cứ sách quạt sách đồ để quạt cho con á chăm con đúng không ờ, chăm một tiểu thơ con đúng không đó. Ờ. nhưng mà quyền nó hay lắm nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu thơ à. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyên, em đến từ Huế Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn Wow Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình à, Tinh Hoa à, Hội Tụ Tinh Hoa Hội Tụ Dạ yeah. Ờ, và bạn này là quán quân Dạ Rồi bây giờ mời mời em Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi à, con quấn con đi học con học đại học uh, gì dạ con đang học ở đại học hoa sen về chuyên ngành về uh, media direction ờ. Ồ, oh, giỏi quá Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc Quyền đang theo sạc số à, hậu chương về con Sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi bao là trang phục rồi lo những cái buổi tập của con à. luôn luôn đứng sau ánh sáng của con ừ. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau con lần đầu tiên con gặp bảo ngọc thì chắc là 2015 nhưng mà chắc là sau lưng đó là con không nhớ bảo ngọc là ai cả ừ. <laughs> bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là show you think you can dance một cái chương trình riêng về vũ công thì ừ. bảo ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà ừ. người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền miền Trung như thế này à. thì ờ, ờ. nhà Bảo Ngọc rất là thích con rất là kiểu à, bạn này bạn này tới Huế này người Huế này vô <laughs> ủng hộ hết mình Xong Bảo Ngọc cũng à, được chụp ảnh với con và sau đó xong cả là con không biết bởi vì giống như một người bình thường chỉ con, con biết okay. anh Huyền thôi chứ anh Huyền không biết con Đúng rồi. nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Huyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi dạ lúc đó thì con chỉ à, giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Huyền ừ. à nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và uh, trò chuyện với nhau nhiều hơn thật ra là cái này là một cái duyên nhá là từ ba của bảo ngọc con nói chuyện với ba bảo ngọc là con không xin là chú con xin là anh anh chị đó ừ. Ồ, được thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tạc uh, đối tạc bởi vì anh hoa liên hệ uh, uh, con gian dựng một cái bài để cho bảo ngọc biểu diễn trong trường Ồ. đó thì trong cái quá trình tập luyện tập luyện dân dân dân dân của tôi con cùng tiền với nhau trước đó là con cũng gian dần cho nhiều nghệ sĩ nhưng mà đối với học sinh á cấp ba thì đấy là chắc là bài học à, bài dừng đầu tiên của con đầu tiên đúng không thì cũng là giúp ngọc lại được hai giải của quân rồi đó wow. Oh. nhưng mà ừ, bao lâu thì con cảm thấy là ờ uh, có một cái sự um, gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé ngọc chia sẻ lần đầu thì con lúc mà con tập về bảo ngọc thì con chả biết bảo ngọc là ai luôn <laughs> cho đến khi mà bảo ngọc nhận tính á là con của ba hoa anh hoa là ấy bắt đầu là à bây giờ mình phải để ý hơn bởi vì người ta người ta bút mình <laughs> bây giờ mà con con con con gái của người ta mất tích về số số tuổi ấy ừ. rồi thì là về sau thì có bắt đầu để bảo ngọc bắt đầu cho bảo ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá ừ. liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi bảo ngọc gánh hết Ồ, bao nhiêu lúc con kiểu ờ, chưa có tình cảm chỉ là oh, tập luyện học sinh mà đừng học sinh quậy làm được là mình la la la mình la luôn bên này <laughs> tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không mà sau khi đạt kết quả rồi sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là ờ giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau kỳ giải quảng quân đầu tiên thấy chưa đó, đó. xong mà, ờ, vừa rồi là kiểu là con con ở đây một mình mà ừ. thì con còn nuôi thêm hai em cúm thì ờ, thì con vô tình con nói là tết à, mèo ơi qua giúp anh chấm cụm này đi rồi có gì ra tết à, anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn thì đó từ từ bắt đầu những ngày mối quan hè, quen lúc đó là là con đã học à, đại học chưa dạ chưa, chưa lúc, lúc, lúc 12 dạ. cái lúc mà uh, con mới về anh Quyền á là ờ, thầy chủ nhiệm biết Ồ. xong rồi thầy Mấy chủ nhiệm hòa. dạ mời phụ huynh lên <laughs> thầy cũng nói chuyện với mẹ con nói là cũng biết là cái ngành anh ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á lúc đó rất là mới không biết là anh Quyền có thật lòng hay không hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa ừ. thì lúc đó thầy rất là lo quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn ừ. giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh quen anh quyền á là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không không nghe <laughs> thầy à. mà lại rất là thích anh quyền và rất là ủng hộ ừ. nhiều khi là do đồng hương á đúng không dạ con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy ấy, ừ. thì à, ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên trên truyền hình hàng ngày còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ thì có nghĩa là có một sự đồng cảm quyền thì chắc chắn là phải cái công việc của quyền là đi rất là nhiều vậy thì mỗi lần quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không trước lúc mà cưới thì ờ, ba mẹ không có cho đi qua đêm đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á tại vì đó giờ con gái cứ là 9 10 giờ là đã về tới nhà rồi mà giờ đi tới 1 2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Ừ. Cái uh, lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tự mẹ. <laughs> chị anh mệt mỏi quá. Chị bắt đầu là chị đã 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi ờ. đi về còn thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, à, ờ. 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một một em nên là ba mẹ rất là sợ, sợ con hư á ừ. và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con uh, tiểu thư á nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh anh anh quyền cứ sách quạt sách đồ để quạt cho con á chăm con đúng không ờ, chăm một tiểu thơ của con đúng không đó. Ờ. nhưng mà quyền nó hay lắm nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu Được thơ không ta? tại vì nè đã từ năm ờ, hai không bao nhiêu đó mười mười mười chín là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này ghê lắm biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn quán quân trong công việc trong các cuộc thi nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao dạ đây ạ à. <laughs> thì thực ra là cùng một một phần là con không biết sao nữa nhưng mà từ lúc mà con quen mèo á đó chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho mèo luôn oh. bởi vì à, đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo con thích được làm con thích Đúng. được cái cảm hứng nó tuôn trào ra ừ. con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang qua những cái tác phẩm con dàn dựng rồi xong rồi bao nhiêu <laughs> tiền là cứ để lại vào đây ừ, không chứ, quan tâm dự định cho tiền chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm nó trầm cái tác phẩm của mình Trời liền ơi, hay quá chị một ơi rồi à, hai đứa yêu nhau một cô gái nhỏ nhắn như vậy rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không không là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào năm 18 tuổi à, ừ. từ nhỏ từ nhỏ từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng như đó giáo ừ. kỳ đó trong đầu con nhiều thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều xong rồi có một năm là năm à, năm 2020 thì bắt đầu là con à, quyết định là tỏ tình tỏ uh, à, câu hôn nhé thì con làm một cái bài rất là hay rất là dễ thương rất là dưng già luôn của bên băng một vụ, đúng bên trong băng một điệu luôn con nhảy luôn con mà con mà con mà hai con khổng lồ chạy quanh quanh ngoài rồi phổi đi bồ nguyện huệ nữa <laughs> thì đó là một clip rất là viral ở trên tiktok cũng như là facebook thì à. con làm một cái mang cầu hôn cho năng nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn <laughs> ồ oh, vậy hả hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp nó ủa có ai tiết lộ bị mất gì không ờ à. à. mình đảm nó kiểu mọi người ơi hôm nay mèo làm tóc này sao bắt đầu đó ủa gì vậy có, có ai tiết lộ gì đâu ờ. mà có cũng còn cái phong tập ở nhỏ ở nhà mỗi lần mà mọi người tập và mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm rồi bắt đầu dàn cơ rồi chuyện qua dàn cơ <laughs> không ai biết cái xong bài ở nhà đi xuống cả lúc đông nguyên đám nhảy nhảy nhảy tập bài tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe ờ. để tập cho xong cái bài rồi bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt dắt mèo ra cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng là rất là tốt nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn à. kiểu bị lo lắng hồi hộp rung rung á à. thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa mai và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn lúc anh Quyền không không nói được luôn anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á ừ. có gì nào được một câu duy nhất à làm vợ anh nhẹ à, làm vợ anh nhẹ như vậy là bây giờ tụi con ở ờ, ờ, là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta À, nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó Mới quá chị ơi Có Không biết có cái gì nó lồi ra không chị Thì bây giờ hỏi đi Nó nghe nè Một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lồi ra không? Rồi ờ, có những cái tật xấu nào của mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là, là có cái tật đó rồi thôi giờ kể đi con đã <laughs> có nghĩa là mỗi lần mà mèo là hay hét đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cả nhà lần đứng từ trên nghe được hết ba mẹ điêu nghe được hết kiểu ba mẹ quen rồi chiêu à, cưng mà đây là con gà rùa của ba mẹ mà kiểu con hẹt cũng vậy thì mỗi lần méo hẹt của con cũng kiểu rèn rèn <laughs> đúng không mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà méo mà tất một cái là mắt mới nhìn mòn liệt quá cả là ý cha con mèo đổi mắt mà <laughs> là phải sợ ủa mèo mèo mèo hét làm sao mèo con candy nhà em á y chang đó con hét gì không dạ không nhỏ hơn chị ờ. <laughs> ừ. thì à, mèo còn à, ngủ muốn ngủ dậy muốn à, ngủ nướng đúng không ngủ nướng nhiều ừ. thực ra là con cũng thương mèo và bởi vì à, từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ rồi con cũng dọn dẹp con cũng từ rửa chén bạc vào mọi thứ nàng còn biết nấu ăn đâu bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi à, dân không biết nấu ăn đúng không đúng rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học thì đó có thể là biết nấu chưa dạ, dạ. biết sơ sơ sơ sơ được mấy món rồi cắt, con cắt món luộc đó. không dạ con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên youtube xong rồi tự nấu con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là à, hay mua sắm online không? Yes Sắp Vô sổ rồi, vô sổ luôn Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt Bởi vì mua cho con nhiều à, mua, mua cho con, con nhiều, bởi vì ừ. đấy là mang danh là tiểu thư theo chị biết là được quan tâm nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không còn mua sắm nhiều đi là con chỉ có cân vô tập rồi là xong rồi nhưng từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum lum lum mà mua là chủ yếu là cho con này à, vậy là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, tật rồi. tật tốt à. nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn tức là perfect nhất luôn perfect nhất của con thì à, con muốn à, vợ của con bản lĩnh hơn ừ. bản lĩnh bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình ừ. mình có thể chủ động mọi thứ thì mèo đang làm tốt điều đó con giao lại việc quản lý uh, nhóm các bạn nhỏ đó mọi thứ để mèo trở thành một cái gì đó là thay con để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo ừ, ừ. con rồi giờ tới mèo nữa con tật xấu anh quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh quyền đi tập á thì anh quyền hay hay ném <laughs> ném giày các bạn á nóng tính đúng không dạ rất là nóng tính nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại trời ơi <laughs> nên là con phải đi sửa hoài luôn có <laughs> nóng tính nè cọc nè đúng không ừ. có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là anh Viền gọn luôn, anh Viền ở nhà anh Viền dọn hết Có la con không? Vừa làm vừa à, la không? dạ không anh quyền tự làm tại vì anh quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ <laughs> cái anh quyền tự làm luôn cũng cho con ngủ vậy thì mèo có mong muốn anh quyền thay đổi điều gì không đừng quan điện thoại nữa thí dụ đúng rồi đừng quan điện thoại nữa tốn tiền <laughs> mất nóng tính đúng không dạ anh quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể uh, giữ sức khỏe hơn có hôm là đi về là ngủ ngủ ngoài sofa luôn rồi mở cửa tan hoang gì á <laughs> là không anh quyền quá mệt rồi á cứ đi ờ. vô là nằm nằm nằm đâu cũng ngủ được hết xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ờ, ngưng cái đó lại dạ đúng rồi con phải điều tiết lại đúng không à, con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả nếu ừ. con muốn xây dựng một ờ, một nhóm và một đúng bạn vậy. và một gia đình con quay là cùng nhau để mình họ họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc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 ok rồi cảm ơn em dạ em tên là tăng anh huy em uh, năm nay 30 tuổi thì hiện tại em đang là, là nhân viên văn phòng nghề nghiệp là it em uh, sinh ra và lớn lên ở sài gòn luôn ừ. dạ, dạ mà em dạ em là quách Diễm trang năm nay em 29 tuổi Dạ à, em ờ, lúc trước thì em có đi làm kế toán nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau khoảng một năm 6 tháng rồi à. Có em bé chưa? Dạ chưa Chưa thôi hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em hấp dẫn rồi nha <laughs> chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết ừ. rồi à, không biết bồ cũ em với cô này nói sao rồi uh, quyết định là làm mai <laughs> em cho bà xã em ồ oh, là cô bồ cũ em làm mai luôn dạ tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á đi về một mình nó buồn rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua rồi à, em với chồng em cũng có chat ở trên facebook thôi ừ. thì tết đó em về quê xong rồi em quay lên đó thì nó mới điện nó nói là nó có hẹn với anh này rồi ừ. nó sắp xếp xong hết rồi hẹn nhau đi trà sữa em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn <laughs> nó nói xong hết rồi người ta đồng ý giờ là đi thôi rồi sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á ờ lúc mà gặp nhau thì như dạ không có ấn tượng tốt tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn ừ. với lại tấm hình là ảnh à, không có cười cười mỉm thôi ừ. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá ừ. mà xong cười ra thấy răng ảnh xấu <laughs> vậy còn em dạ. Ui, gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa em em, ngồi em tới trước, em ngồi đợi thì à, ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn ừ. tại sao vậy tại vì cái cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống không có để móng tay là cắt ngắn rồi không có um, sơn đồ rồi tóc là để tóc đen tóc dài bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè wow. tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn xong rồi ba đứa bạn tới sau thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh rồi về đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu với ảnh rồi về cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền thì khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi em lịch sự em nói thôi để em để em trả cho ừ. cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn cái lúc <laughs> xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp em nói kèo này thấy bộ không thơm <laughs> <laughs> thấy không được rồi tao thấy từ tướng cũng không được mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy ông ổn mà trong khi ừ. ổng ăn nhiều hơn người ta nữa <laughs> ủa em nghĩ sao mà em để cho bé này trả tiền hay vậy dạ tại vì uh, lúc lúc đó là em mới ờ, tốt nghiệp đại học ra thời đó là em học trong trường em hiền lắm không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều ừ. nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi lúc mà nói thầy bạn này trả cái em nói thôi để em trả rồi con này nó thôi để để em này trả ờ, thì vậy thôi trả trả luôn đó người thật tình mà Đấy, thì em, em nghĩ là tại chắc không không phải gặp lần đầu biết đâu còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả lần sau ờ, mình trả lại ừ. Ừ. rồi ờ, đến lúc nào thì hai bạn mới kết nhau em thì em học IT em biết sửa máy tính ừ còn cô này học kế toán à, không biết gì máy tính hết mà máy tính nhà cô này thì à, hư lên hư xuống hoài <laughs> rồi có một bữa là làm à, bài kiểm tra hay luận văn gì đó là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư rồi kêu em chạy qua sửa luôn và ờ, à, sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không dạ nó cứ hư hoài <laughs> chung hai đứa phải cảm ơn cái máy tính <laughs> là quen nhau yêu nhau được là cái máy tính là đó. máy ờ. tính ai là người tỏ tình ổng là người tỏ tình em tỏ tình sao nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi là em vô công viên thôi rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn ừ. em dắt vô em nói em làm con gái anh nha rồi xong oh. nhận được cái, cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc Tại em thấy tỏ tình gì mà không có qua, cũng không có quà, không có gì hết Mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao Ờ à. Rồi xong sao em cũng chấp nhận ừ. Rồi ba, ba, ba mẹ em ờ, gặp ừ, anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng thì à, sau đó mấy tháng là tết á thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê ừ. em là người ở sóc trăng á ừ. từ đây xuống đó thì cũng xa ừ. mà ảnh thì là con một mẹ cưng dữ lắm cho nên hôm bữa xuống là mẹ ba nguyên cái xe 16 chỗ <laughs> chồng mình ổng đi xuống tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn chân giống như chuyện lạ vậy có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao lần đầu á là mẹ em á, nói thì thấy ổng hiền nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có bd không sao tao thấy nó ốm cái gì em nói không tại vì ổng ốm vậy thôi nhưng mà ổng ờ, không không có phải là không quen lắm dạ. <laughs> rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới thì ờ, quen nhau là khoảng ờ, sáu bảy năm gì đó ừ. rồi là sau đó tụi em mới đám cưới nhau ừ. thì trong cái lần sáu bảy năm đó cũng kỳ lộn <laughs> gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay à, ba bốn đợt vậy <laughs> chia tay gì mà ba bốn lần dữ vậy trời quen với ảnh chán lắm chị <laughs> sao vậy <laughs> bảy năm quen nhau luôn ảnh không ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi mà lần đó là em bức xúc quá em kêu á em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi không thôi em ừ. không đi chơi rồi có một lần một lần đó là đi tắt tháng 3 ảnh qua ảnh đi tay không vậy qua em thấy cũng hơi buồn cái chở nhau đi chơi cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn cái em thấy ảnh chạy gần gần gần vô đó em tưởng ảnh mua ảnh chạy vô ảnh chỉ em mới nói trời bữa nay 8 tháng 3 người ta bán hoa quá trời <laughs> tại sao vậy nguyên dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết bởi vì có cảm giác mình vô tự nhiên đang đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền thấy kỳ kỳ sao <laughs> tới nỗi hỏi <laughs> lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ dạ em chủ động ờ tới lúc hôn là em phải em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh <laughs> giờ thành thạo chưa quý dạ giờ dạ, đã giờ thành thạo chưa giờ đỡ mới đỡ thôi à chứ chưa có thành thạo rồi á nói nghe nè rồi em chỉ cho cách hôn rồi tới lúc mà cưới ổng rồi rồi rồi rồi đêm tân hôn mà ai chỉ cho ai <laughs> đêm tân hôn nó cũng chạy chặt nó cũng chạy chặt quá dạ. thôi kể luôn đi trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái <laughs> đó trước cưới hay có cái tâm lý sợ rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới cưới rồi á ờ. hỏi nó đêm đêm đầu sao tụi nó biết nó tụi nó mô tả cái gì <laughs> mà giờ căng thẳng lắm rồi, bữa đó em em vừa đụng vô người cái là la <laughs> đụng vô người cái đụng là la đụng là rồi ơi em có thể cho biết bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy thứ nhất là do ở dưới quê á người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia nói đau nói gì nghe sợ rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa <laughs> mới chập vụ chị hoài tới đúng một tuần sau <laughs> một tuần sau là mọi thứ mới ổn <laughs> rồi bây giờ cưới nhau về năm mấy rồi đó thấy chồng em hiền quá với ngay ti nữa có thật xấu chắc là ít lắm luôn không ổng chỉ có mỗi cái là mê chơi game mê chơi game cực kỳ đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng mấy cái hộp á mới quá hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó, tiền dành dụm bao nhiêu á hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết Ừ. tại vì hắn ta biết á, là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết vậy thôi đó hả không có cái dạ, tật gì ổng tắm lâu mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút đầu tiên ổng về quê em lần đó đó là ổng ổng tắm 30 phút mới xong mà ở dưới quê á mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi ừ. mà toilet nhà em là vừa phòng tắm phòng vệ sinh chung luôn ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng sắp hàng ngoài đợi <laughs> ba em mới nói mới mốt nó về làm gã nhà này thì cất cho nó cái toilet riêng <laughs> dạ đầu đợi nó xong chắc đi ra quần <laughs> tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á sao vậy sao vậy dạ tại vì ờ, cái tật em tắm là lúc mà hoa sữa tắm lên á sữa tắm vỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại không có chịu được dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch đó em ngồi <laughs> em chà hoài à. ừ. rồi vậy tật xấu của vợ làm sao dạ em thì uh, dễ thương cái gì cũng được hết có cái là hay uh, hay à, tính toán chi ly tiền bạc lắm rồi hay có cái tật là à, kêu đồ ăn ra rồi à, tính tiền à, tính lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê <laughs> kêu tô bún tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền thật nhiêu tiền rồi nữa <laughs> rồi tính tiền vốn gì người ta lời trội tao lời được quá trời luôn thôi trời ơi <laughs> lần sau không ăn nữa thôi lần sau mua thịt đầu về mình tự nấu rồi còn chuyện gì nữa không ừ, về tiền bạc là quản lý chi ly lắm với lại à, mua mua đồ á là chỉ à, mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi là mua mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được đúng không rồi thế mong muốn trang thay đổi điều gì huy mong muốn vợ là tiêu xài là thoải mái hơn xíu nữa tại vì ra à, anh cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ ừ. chấp nhận thôi với lại à, thoải mái với em xíu đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá <laughs> cái gì có gì không không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn hai vợ chồng à, nói nhau về sửa chứ không có ừ. gì ừ. hay có có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi em không biết nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn <laughs> ờ. rồi cái em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm ổng xuyên làm việc nhà chút xíu với lại à, ổng không có thích vô bếp mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn em nói trời đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thiên ổng nói không hay ra cháu cây thị mua cháu cho <laughs> còn game thì không cần bớt chơi tại vì giờ em cấm em không cho chơi nữa <laughs> tiếc luôn nè rất là giận hờn vu vơ là những cái lúc mà Ờ, tự nhiên nó nhớ trực tới cái chuyện làm biếng làm việc nhà làm biếng nấu đúng không lỡ mình dạ. bệnh hay lỡ mốt mình xanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình đúng không chứ dạ. đâu phải là vu vơ giận phải có cớ chứ ừ. bữa ta ừ. khùng hay sao tự nhiên giận vu vơ <laughs> chỉ có điều là em không chịu nói thôi đúng không dạ. mà bạn này thì không có khả năng mà mà suy đoán được là lý do tại sao em giận thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt hai cơn ha à? dạ. ok trời ơi chúc hai đứa ờ, hạnh phúc nha dạ. dễ dạ, thương quá thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ hòa hợp với nhau hơn yeah. Dạ. ha và mau chóng có tin vui É. é.